hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái góc livestream à, vừa bán hàng được hát hò này kia được giới thiệu sản phẩm được hết luôn nha và nó chuyên nghiệp như thế nào ok à, đầu tiên á là linh sẽ giới thiệu cái máy cebu à, các bạn có thể sử dụng laptop nếu mà cấu hình mạnh tí nha tại vì nó sẽ chạy được OBS và chạy được phần mềm hát hò này kia tất cả còn nếu các bạn bán hàng không với âm thanh mic cài áo này á giống như Linh đang nói là thì các bạn chỉ cần laptop ừ, thấp thôi không cần phải cao lắm rồi à, tiếp theo là cái góc mà đèn livestream đó màn hình rồi cái điện thoại cắm vô đó để mà lấy cái ca mão không nhiều khi là cái ca mão đó là nhiều khi là linh ở ngoài đây cái mặt nó không có láng nhưng mà đi vô trong đó mình có thể trang điểm được luôn mình đưa lên phần mềm OBS ở đây à, mình có thể à, cho chữ chạy ha giống như là cái cái cái màn hình kia linh đang ấy kìa đó em em quay cho mọi người xem à, chữ chạy nè ngoài ra thì mình có thể làm hai góc máy nha một góc máy là trực diện và một góc máy là cái máy ảnh này nè thì cái máy ảnh này nó sẽ đi vào máy tính và nó lên đây thì chúng ta có thể à, nhấn một cái nút nó sẽ chuyển chuyển đổi cảnh cho các bạn luôn thì cái này là sơ thôi thì đợi Linh setup hết xong à, chuyên nghiệp rồi lên livestream rồi thì Linh sẽ giới thiệu thêm cho các bạn về những cái đó thì hiện tại thì BU Studio có nhận à, lắp đặt từ A đến Z luôn từ máy tính à, đến màn hình rồi đến à, tất cả phụ kiện đèn rồi à, phần mềm xét cho tất cả những nhà bán hàng livestream bán hàng đa nền tảng luôn một lần livestream có thể là được lên là tiktok fanpage rồi ờ, lên youtube luôn hay là lưu lại video để mà mà re-up lại được luôn thì nó sẽ có những cái phần mềm như vậy và bây giờ linh à, sẽ quay à, hát thử cái âm thanh để à, các bạn có thể nghe còn bán hàng thì các bạn chỉ cần đeo cái bích cài áo cắm vô sau cạc cái là các bạn nói chuyện đây hello hôm nay lên cho anh em con k 300 nha k 300 này có những hiệu ứng à đó nó là như vậy đó thì chúng ta có thể uh, bán hàng rồi chêm những cái hình ảnh mã sản phẩm này kia lên à, giống như những cái nhà bán hàng có ekip chuyên nghiệp thì các bạn chỉ cần một người hoặc là hai người thôi thì các bạn có thể like được rồi không cần nhiều chỉ cần những phụ kiện đó rồi ok à, các bạn cứ liên hệ đến BU Studio và bây giờ hãy coi clip mình hát khúc nha nhưng trong cả thế giới anh mắt anh chỉ say người ngày ngày bên em yêu em thương em chỉ vậy thôi nụ cười ai đáng lòng ngày mai em lấy chồng rồi xe hoa pháo hồng riêng anh cô đơn ngồi nhớ mong nhìn em xa cuối trời thuyền anh không bên gọi xin cho con tim được nghi ngờ